Nhà cứ anh ờ, ở Sài Gòn anh có em ở quận mấy? À, em ở bên ờ, quận 2 Nhà anh ở bên quận 12 dạ. Nhà của mình à? Một mình luôn Một mình luôn, nhà to sợ Nhà to sợ ma Sợ ma Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung Muốn đúng không? Đúng Thích chưa? Thích Thích, <laughs> thích nhiều không? Thích lắm thích chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó <laughs> Cái này là nó thật là máy máy xịn Đụng là nổ thôi Xịn không? Xịn, đụng là nổ tại vì trên mặt quần này không đá được khỏe đó cái dòng mà rảnh rảnh mông này dễ dữ lắm à ủa kỳ vậy rồi dạ, xin mời rồi. rồi xin chào xin được mời nhà gái ạ à. Trời ơi quá là bốc lửa luôn <laughs> Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào ờ, anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào ờ, quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại ờ, thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình uh, sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971 ạ. 71. Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào ờ, quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quỳnh Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 ờ, tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. <laughs> mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? À thôi mình về sớm mình vậy? đâu có lựa chọn được đâu tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi kiểu vác về luôn rồi vậy á à nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại nghe chưa à, cũng rất là mong muốn là được về uh, nơi uh, sinh ra nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng yeah. Dạ. <laughs> hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở sài gòn mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế tên uh, nghe rất là đẹp ha Việt Nga tức là Việt Nam ờ, Nga đó ha Dạ Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh Việt Nam Liên Xô Tình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi Dạ báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội Cũng biết chút về ờ, phòng thủ tức là võ thuật cái khuyết điểm thì là ngủ sớm khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi đó đâu phải khuyết điểm đâu dạ là tốt đó dạ vâng ba đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy tôi làm vườn này trồng rau trồng ria rồi cây có các thứ đó à, vâng. vậy là ở thành phố hồ chí minh mình có cái vườn dạ. cây cối hả vườn nó nhỏ thôi hay quá đủ rau ăn <laughs> dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh dạ nhưng mà dạ. ba dạ. bốn giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ à. dạ không ờ, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị không đúng rồi đó dạ. Vậy bây hả? giờ là quy linh cũng vậy là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi dạ đó. vâng làm vậy ta với, đúng rồi ờ, cái, cái ờ, ưu điểm nó mới biết thuốc thuốc lào đây anh dạ. ơi nhưng mà ba bốn giờ sáng mình dậy mình mình hay là mình có ờ, kêu luôn ờ, người chung quanh mình dậy không anh dạ không có mình à xong rồi người ta đi tập thể dục xung ờ, quanh bờ sông quá trời luôn chứ anh thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe ba bốn giờ sáng anh dậy ta ở con mình mà ở ta có dậy mình mai mốt mà mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi hơi trẻ một chút dạ. ủa nãy anh nói mới hút biết hút thuốc lào hả dạ ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy cũng không biết nó tự nhiên cái duyên nó đến ra à. thuốc mà có duyên đó thuốc <laughs> vâng. mà có duyên đó nha <laughs> có thằng em nó cũng làm bên ờ, bên dược ở ngoài hà nội á ừ. thế là nó vào đây nó bảo anh chở em đi ờ, kỳ bằng được em hút điếu thuốc lào nhớ lắm ấy. thế là cũng bập bẹ hút hút vào thế nó say lân lân thế là từ đó bến duyên luôn <laughs> trời ơi giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lân lân mình bỏ thuốc lào nha dạ mà nhà gái điểm mạnh của mình á thì ít chứ cũng không có nhiều nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu nhưng mà cũng biết kiềm chế mình nghĩ mình là người tử tế và học lăng nhăng điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào im luôn là không nói được nữa luôn nóng quá là im luôn à, hả nóng quá là im <laughs> luôn <laughs> còn nói được á là kiểu là còn có thể ờ, đàm phán còn cứu được còn nếu không là im luôn kiểu để trong bụng vậy luôn còn nói được là còn là còn nguội đó thấy bay mềm mềm là lấy nước xối liền nha dạ dạ xô <laughs> sông tại nhà đằng trước nhà có sông ơi trời đất ơi đừng nói xô xuống sông nha em không, không dạ, biết bơi, bơi anh dạ, em đây không biết bơi anh ơi à, biết bơi dạ, dân dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi dạ rồi nói vui đường tình duyên của anh tình thế nào rồi Em thì ờ, trước giờ có hai mối tình Mối tình thứ nhất là cái thời ờ, sinh viên hồi mới 10, 16 tuổi ừ. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô Cô nói là ở nhà thì em mới cưới Đi ra là em không cưới rồi hỏi sao vậy nói đi ra là chồng của người ta thì ờ, ở thanh hóa là bị cưới thế thôi không ở thanh hóa nó vào sài gòn luôn vào sài gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân đi chơi thế là cô ờ, em gái cũng ngoài thanh hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này thế là thấy cua luôn cua luôn cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm tức là cua là, là lấy luôn đó dạ lấy luôn à là vợ anh đó dạ là quê thanh hóa luôn dạ đúng rồi rồi đụng hàng bên kia là qua thanh huế luôn rồi <laughs> tức là anh có gia đình rồi dạ hai vợ chồng sống với nhau 26 năm về, vâng. wow được mấy người con rồi anh À, dạ được ừ, hai lớn uh, sinh tư còn nhỏ là sinh năm hai lẻ chín anh nhỏ là hiện nay đang uh, là cầu thủ của Viettel ở ngoài ờ, Hà Nội như vậy là 26 năm mà anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 28 là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái cái cái duyên nó đi thôi anh, hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. <laughs> duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy dạ đó vâng. Không có căng thẳng không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau cũng có sơ sơ thôi. Ai đi dạ. trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? <laughs> bữa nào qua manchester chơi nha dạ vâng <laughs> nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó em rất là thích cái câu của anh tình hay nói đó là do duyên thôi không có ờ, đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi không thật ra thế này nếu mà nói ra do duyên không nói chung chung như thế cũng không được dạ. chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau để cho ta có kinh nghiệm tại vì hai sáu năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau không, chứ đừng ông mai. là không dạ em chào anh <laughs> dạ, không phải là em qua để em nhìn anh đâu mà em qua em nói chuyện với ông mai của em dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mà là do duyên thôi để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái Mấy cho nó nhẹ có, nhàng đi đừng có ờ, gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ không bây giờ hỏi thẳng anh Đúng tình rồi. là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không dạ cũng có một phần đó bây giờ lỗi gì luôn do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá ủa lỗi thành gì vậy thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông tây này ông tây này thì cũng ờ, nghêu ngao biết hát nữa thế là gặp nhau từ chỗ vũng tàu á vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá dạ dạ rồi hát cái ông tây ông hát cái quen ông luôn dạ đúng rồi vậy dính ra anh phải đi tập hát đúng không <laughs> dạ, dạ. đang tao nhận ra cái lỗi người ta biết giỏi vậy tao biết hát à không biết hát được không anh dạ giờ hát giờ được hết chưa bây giờ tập. muốn hát được thì đã muộn rồi bởi vì ông tay ông hát trước <laughs> thiệt á còn bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè quê quá à. nói chuyện không lại rồi đó mà. tình trường nhà gái tình trường sao mình sao nè em thì ờ, cũng có khoảng hai vài mối tình tình đầu là lâu nhất quen biết uh, à, từ bé luôn bố mẹ cũng là thân với nhau quen được một thời gian xong đó thì phát hiện ra là à, ảnh có người khác chỉ cũng là học chung cao học với ảnh thành ra là lúc mà À, em biết vậy xong á thì em chủ động em à, chia rút tay lôi luôn. dạ rút lui luôn vì với em á thì à, mình mà đã thành option đó, thì em không sẽ không là lựa chọn người khác mà em ừ. nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn cái cá tính là đã thể hiện ngay từ dạ. lúc mà mình còn trẻ dạ nói chung là cũng đau khổ lắm tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo cái mối tình thứ hai á thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế cũng rất là chu đáo thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì uh, à, em gái ờ, mất rồi cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại à, ảnh một chút xíu nói chung là hai bên không ấy thì em em nghĩ lựa chọn cái uh, gia đình tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là ừ không nên gây căng thẳng cho ba mẹ tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng nói chung là nga cũng uh, lận đận về tình duyên ha dạ một con người siêu cũng, lận ờ, đận uh, luôn anh quỳnh ừ, linh quá lận đận luôn ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát dạ anh tập hát chưa dạ mới tập đây anh mới tập đây không dạ bây giờ hát giao lưu cái liền nè bài biển tình đi ạ biển tình dạ mới tập có hai ba ngày này về phải thuộc nhiều bài vô dạ rồi chuẩn bị hai ba nằm nghe sóng vô từng lớp xa bọt tràn thiếu từng làn gió đưa một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không cha biển rộng đất trời chỉ có ta thì ngàn ngân hà mình cũng có biển không biến giới như tình anh với em hơn cả những vì sao, sao trong đêm, đêm. đó bây giờ nga hát cho con sao nè em hát tiếng anh được không anh tiếng được gì luôn được tiếng hết. gì cũng được dạ à, tại dạ, à, em cho anh ấn tượng quá <laughs> dạ hơi bạc đó anh bạc hơn anh quyền bạc đầu luôn <laughs> xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát um, at my worst uh, của pink sweat can i call you babe can you be my friend Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words. No, but... Oh, em... Ok. À. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái Đúng rồi. cái tiêu chí tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với ờ, người nào cao tầm cứ gần mét bảy đó là được, chị. Được. Ok Ngọc Lan. Được. À, gì nữa? có điều là không có hút thuốc bên kia mới hút thuốc lào sao bỏ mới hút thôi về bởi vì người ta buồn quá một mình người ta say thuốc lào bây giờ nếu có người nào đó làm ta say ta mê ta thăng hoa ta bỏ thuốc lào liền đúng không anh tịnh dạ về bỏ thuốc lào <laughs> bỏ thuốc lào <laughs> dạ vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi bỏ được hứa luôn rồi dạ rồi anh tình dạ anh muốn một người yêu như thế nào muốn một người ờ, yêu ờ, đi hết cuộc đời này <laughs> Trời ơi. dành khoảng 10% cho điện thoại thôi không chat net trên điện thoại nhiều ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh à nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì <laughs> đi làm thì đi về nhà thì dành thời gian cho nhà cho gia đình anh có mẫu hình lý tưởng nào không phụ nữ phải rây rây tí rây rây không Trời. Dạ. không mà không mập mập ốm ốm đó đúng không dạ, anh giống thì giống nhiều lắm thôi thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình rồi gì nữa anh ừ, rây rồi gì nữa không dạ vậy thôi tóc dài hay tóc ngắn hay thôi, ờ, tóc thì không quan trọng cứ ờ, dễ anh dễ nuôi là được rồi bên này rây quá không biết có dễ ăn không nha <laughs> à, mình dễ ăn ngọc lan hôm nay ờ, anh tình đi với ai nhà dạ, đi có một mình thôi một mình dạ hôm nay nga đi với à, một mình luôn nga đi một mình à. luôn ông mai bà mối sẽ làm luôn luôn nhiệm vụ đó luôn, luôn. Dạ. Okay. bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi rồi mở rào ơi chồng nga <laughs> dạ chào anh tình <laughs> thì ờ, không biết tặng cái gì tặng em ờ, một cuốn sách dạ. à, xuyên đọc sách chút dạ cảm ơn anh em đọc cũng nhiều lắm <laughs> cảm ơn anh em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng chị nhiều anh à, <laughs> dạ. cảm ơn em dạ. anh thấy em được hợp với anh dạ. <laughs> em nói là ray dữ lắm lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích ờ, kiểu ờ, người ta đi nhiều quá hay chit chát này kia thì thật ra là cái công việc của em cũng ờ, đi khá là nhiều trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho asean luôn nên em bay các nước cũng cũng khá là nhiều có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ là em không... em kinh doanh cái gì về bên à, em bên thiết bị y tế ý là chuyên viên về sản phẩm hãng mấy hãng bán máy cho à. ví dụ như x quang đi cũng khá là nhiều đó dạ. thì kiểu đấy là công việc không sao ừ, dạ lẽ là không sao đúng không anh <laughs> bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi em cứ ờ, đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi mối tình trước của anh anh sợ lắm quan điểm của anh thì là về tình yêu sao anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không không người thì anh thấy em thực tế đây là anh thấy <laughs> <laughs> em được yeah. Dạ anh cần một người chung thủy vậy thì bản thân anh anh có làm được cái điều đó hay không anh làm được sao không được người ta 26 năm được, là đúng không? được đó. tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta gái người ta cũng sợ lắm đó ok ok anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà ờ, quá khứ mình sẽ tập trung vào phía trước anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó à, bây giờ không... có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói chưa nói kìa hỏi lần hỏi... sau em hỏi sao hỏi lại anh ờ, xin lỗi đó, em chưa nghe y chang vậy quan, quan điểm hôn nhân <laughs> à rồi quan điểm ờ, hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được là vì anh bây giờ con lớn rồi em thích đẻ thì đẻ không đẻ thôi <laughs> thôi <laughs> tùy tùy em à tưởng quan trọng vậy trời hắn hắn có thể được không anh hỏi ngược lại đi nói mình đây muốn Còn đẻ mấy đứa em sao em ờ, nói chung là cũng thích người chu đáo ờ, chung thủy cái đó quan trọng tại vì ờ, trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh rất là dị ứng cái chuyện đó yên tâm đây không có trà xanh ở đây dạ, thấy Chỉ có thuốc lào thôi đây với trà khô <laughs> đây có trà khô trà khô không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à tức dạ. anh bỏ được em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha bỏ được không nhắm bỏ được không chưa ghiền đâu mới hút được, rồi mới hứa thử đi, hứa bỏ được không kìa anh hứa anh bỏ được anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa vì này, nhà này kia cửa, nọ là gì anh nhà cửa anh ở sài gòn anh có em ở quận mấy à, em ở bên ờ, quận 2 nhà anh ở bên quận 12 dạ. mười giờ ở nhà với ai ở nhà con mình à một mình luôn một mình luôn nhà to sợ nhà to sợ ma sợ ma bây giờ là muốn nga về ở chung không đúng rồi muốn nga về ở chung muốn đúng không đúng thích chưa <laughs> thích thích, nhiều không thích lắm thích chưa nhiều lắm thích lắm luôn rồi đó <laughs> bên tôi là thẳng thắn vậy đó bây giờ nè nga là chưa có có con dạ thật ra là nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không dạ em em thích con nít lắm dạ thích đúng không dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm cho hai vợ chồng đó anh tính sao ok thôi à, à, cái gì ok chứ là nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì à em là tuổi tý à tuổi tý hợp dạ. với anh đúng hợp đúng người mẫu anh đang kiếm <laughs> ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không có hợp không mèo có bắt chuột không <laughs> đẻ không là do anh á à, <laughs> okay. đẻ không do ông á chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà <laughs> cái này là nó thật là máy máy xịn đụng là nổ thôi xịn không xịn đụng là nổ bao lâu rồi chưa nổ bốn năm rồi bốn năm, rồi, rồi. sợ phải về phải phải tăng trang lại nhưng mà dạ, ổn hứa anh? nè anh hứa với nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được như nào hứa đi Đây là em đâu có đẻ được dạ. không, không có anh làm sao người ta đẻ <laughs> ừ. vậy là kết hợp phối hợp với nhau đúng không thì anh ờ, mong em ờ, đẻ cho anh đứa con gái con trai được không quan trọng nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được anh thích ca sĩ nói chung là con cái thì nên để nó ờ, lựa chọn với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì nó thích cái gì nó đam mê cái gì thì mình phát Không triển đúng hướng à. hướng nó ngay giờ thì đúng nó. là hướng thì tốt kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi khoảng chừng nào cưới được nè bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới còn nửa tháng nữa đó đúng rồi đúng em cũng đang tính nói giờ còn đúng hai chục ngày quan trọng là nhà gái chịu không nè dạ nửa tháng em nữa. suy nghĩ đi anh anh mày anh máu lên tới tận cổ rồi đó <laughs> máy không nổ này bốn năm năm rồi đó ừ. bốn năm năm rồi đó ừ dạ, nhất là nổ nhất là nổ đó nhất là nổ á bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi hồi nãy anh nói anh có biết võ đúng không thì ra thử múa về được con thử thử nha đúng rồi tức là thử ở đây thì chỉ vòng quẹ thôi chứ không có phản công ai rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào cái em né không à tại vì chân mặt quần này không đá được thử thử tới đâu không đã đã tới đâu đó thích đất luôn rồi đất hả ừ đất là nhà mà chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe quá good luôn à <laughs> khỏe đó cái dòng mà dảnh rảnh mông này dễ dữ lắm à ủa kỳ vậy rồi được rồi khỏe rồi được dạ, rồi khỏe rồi được dạ. rồi làm tí nữa đi em tin rồi làm tí nữa đi em cũng tin rồi trời ơi khỏe dữ không được không rồi ok ổn ổn ổn rồi <laughs> tin chưa ờ, tin đây khỏe chưa dạ thấy cũng ổn ổn ổn không nhà to sợ ma ở con mình ha <laughs> bốn năm năm nay máy chưa nổ cái đó là em em nghi nhất á anh em nghi nhất hả ừ nghi ông nổ rồi kìa là nghi làm sao nghi là 4, trong bốn bốn năm mà nổ rồi bốn năm nay là có nổ lén lén mấy lần cũng có một hai lần thôi đó em nói mà thấy chưa thử cái máy nó còn tốt không thôi à, okay. nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó tại vì lâu lâu mới cho nó nổ đô đai tí là gì thì đó thì lâu lâu là làm nóng máy em đó <laughs> thử một mình thôi thử một mình đúng rồi, đúng rồi. <laughs> ủa là không ai chắc <laughs> Ngọc La này bình tĩnh bình tĩnh không có đây là con người rất là thật thật ra mà nói là rất là thật tình thiệt nhất có thể luôn đó em anh tình giờ em hỏi nè sao <laughs> dạ. bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không dắt về luôn chứ giờ nhà rộng dắt quá về không? nhà nấu cơm anh nấu cơm cho anh luôn anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả ô good món gà rột là món gà tái chanh à, là gà lộ đúng không ạ không gà tái chanh gà đặc tái biệt chanh hả ừ, đấy. Ờ. bây giờ à, anh mạnh mẽ tới anh nắm tay nga ha dạ rồi nói những cái lời chân thành nhất để nga cảm nhận xem nga, nga quyết định thôi nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nga rồi một... sao tự nhiên thấy sợ quá ngọc lan à, <laughs> em cũng <laughs> hơi đùng quá nha anh thấy em rất hợp với anh dạ. rất dễ thương em thấy anh cũng là kiểu ờ, chân thật dạ, thì có sao nói vậy hy vọng là con cũng có cơ hội tìm hiểu cảm ơn em dạ. tôi thấy thế này rồi bà mối Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó <laughs> Đàn gái cũng chịu lắm Giờ đàn đây không, không bấm là tôi bấm Đây không, không bấm là tôi bấm <laughs> Đó, anh nói với Nga Đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn Rất là thật Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi Để tay vào nút bấm đi Sau ba tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định Nào Một hết thời gian được đó nga em cũng nghĩ là em à, cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì Dạ về thẳng nhà anh nấu cơm vậy anh <laughs> <laughs> cố gắng chăm sóc mối tình nha dạ, vâng, bằng anh. mọi giá tình dạ. nha quyết liệt đây là lần đầu tiên à, đến chương trình bên này thì thấy cũng rất là vui cũng à, à, được làm quen với cũng được biết à, tới à, anh tình thì à, đây cũng là mình nghĩ là đây là cái may mắn của mình à, mà chương trình đã đem lại rất là cảm ơn chương trình thấy ảnh cũng là một con người à, vui tính kiểu cũng hài hước chân thật đó là cái điều mà mà mình cảm nhận được ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không có hợp không mèo có bắt chuột không <laughs> đẻ không là do anh á à, okay. đẻ không do ông á chứ bên đây người ta chưa đẻ lần nào mà cái này là nó thật là máy máy xịn đụng là nổ thôi xịn không xịn đụng là nổ bao lâu rồi chưa nổ bốn năm rồi bốn năm, năm rồi. sợ phải về phải phải tăng trang lại <laughs> cũng được khoảng à, uh, <laughs> 70% à, thì nói chung là mình cũng mong là tìm được một người à, à, kiểu cũng chân tình à, với lại là tử tế làm cái chỗ dựa vững chắc cho mình thì thành ra là à, mà lại cũng quê nữa <laughs> nên là, là cũng cũng cảm thấy rất là vui <laughs> khoảng chừng nào cưới được nè bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới còn nửa tháng nữa đó đúng rồi được em cũng đang tính nói giờ còn lúc hai chục ngày <laughs> quan trọng là nhà gái chịu không nè dạ nửa tháng em nữa. suy nghĩ đi anh anh anh máu lên tới tận cổ rồi đó <laughs> <laughs> máy không nổ này bốn năm năm rồi đó ừ. bốn dạ. năm năm rồi đó ừ dạ, nhất là nổ nhất là nổ đó nhất là nổ á hơi nhanh với lại là cũng hơi bất ngờ vì cái ờ, cái lời đề nghị của anh như vậy chắc là cũng sẽ còn mấy chục ngày nữa <laughs> anh nói qua năm còn mấy chục ngày nữa để tìm hiểu rồi <laughs> xem thế nào dạ, cảm ơn chị vợ chỉ lần tay sẽ hiểu lâu ngày kẻ giờ quá